đây đi hắc ám cái này thì chưa có cửa hàng thật ra mình không mua được anh em ạ chưa có cửa hàng không mua được chỉ chưa có chỉ có chơi Evan mới ra nha chỉ có chơi Evan mới ra nha chứ không là hôm qua tôi mở rương luôn rồi <laughs> tham gia tham gia sau đây tiên hắc ám thức tình, à, sở hữu tiên hắc ám kèm cơ hội trúng trang phục hàng hiệu ui càng càng từ từ từ từ để mình đọc tí ờ, thể lệ mình đọc tí thể lệ chơi không biết chơi sao tí ờ, toàn là đầu tiên là chọn phần thưởng bạn muốn trang phục tiên HA mới à, là trang phục 599 RP 600 RP à 600 RP thì tính ra là hơn 200 lốp hơn 200k hơn 200k hoặc là 10 viên thiên hà à tức là trang phục này á, là giá 600 RP hoặc là đổi bằng 10 viên thiên hà rồi không thứ hai thứ hai là bỏ 40 rp để rút thẻ bài rồi ghép chúng vào các bộ tương ứng để nhận phần thưởng rút thẻ bài rồi ok bạn chỉ có thể ghép vào bộ có ít nhất một thẻ giống với thẻ bạn có phần thưởng khi ghép bộ bao gồm là túi thần ma túi thần ma là cái gì ta thâm may mắn à thâm may mắn à rút thâm may mắn à à vì thứ hai 2020 rồi bộ tuyệt phẩm ui bộ tuyệt phẩm nó nghe là thấy ngon rồi đó không lại nhiều cuộc luôn là chuyển luôn đi không ờ, không chơi chửi win là tí ăn chơi em ạ ăn test skin cho mọi người phát là tí ăn chơi cái này chọn trang phục cái này có 10 viên thiên hà luôn anh em này Morgana H8 à em thích gì Morgana tiếng H8 cái này lớp lăng lớp lăng dài ra thì chắc chắc công mo đi công mo này anh thích chơi hơn công mo nha cuốc con mò nha cuốc con mo này nha cuộc lợn Nói, à. anh em quy đổi à, quy đổi cái à, cái cái sò càng càng lớn thì cái cái cái, cái khuyến mãi nó càng cao anh em ạ đến hết ngày 22 tháng 4 22 tháng 4 là hết cuộc luộc chọn Morgana tin hắc ám sau khi chọn là không thể đổi lại à ui khôn thế à khôn thế à sau khi chọn là không thể đổi lại <laughs> ok luôn xuống luôn nha ai mà đổi lại làm gì không có đổi lại nha lúc 40 dp là đẹp đẹp nha vô vô trong một chắc 600 dp mà thì tấm pin này ở ngoài đắt càng càng dp càng cao là cái hiệu ứng càng đẹp lúc à, <coughs> một lần anh này ô là sao là sao là sao bên trái à bên trái à thì không ba này điêu đúng không à rút không được trùng à rút không được trùng à ghép đủ 6 mặt à phải ghép đủ 6 mặt đó hả ghép rước đấy hả cái đường này nó chỉ đà lắm thấu lại cái nước khoáng nó nó cái hồi ok ui cái gì à ghép được 6 mặt này hả ghép được 6 mặt này à ở à, Leona Leona oh, ok ok anh em mình rút tiếp quả thứ hai cái này tốt quá nhỉ cái này tính ra 40 ô ô ô hình như dưới này hình như trúng lúc đất à nhưng mà ba ba con luôn nè ba con giống nhau luôn nè thấy không ba con giống nhau luôn nè ủa anh trúng lúc đất rồi anh ô ô ô hiểu trúng lúc đất rồi ba cái mà giống nhau là trúng lúc đất được còn cái gì ba cái là ba cái nữa một hai ba ba cái là con này là con gì ta con Morgana nè ở đây là con Morgana nè ở bên dưới ở phía góc bên dưới nè à. còn bên con này là con gì ta Camille à, ờ, Camille hay Leona Leona Leona ok luôn đây Leona nhưng mà không không nhưng mà phải lấy cái này nè lấy cái này ngon này thiên hà này ngon nè để chính chính chính tính ra là còn ba trại mình ghép mà ui à? này cái đầu tiên là leo na mà là cái trên này rồi ui lại ra cái con này con gì chả biết nữa con này là cái con này từ cái nhìn đây nè vậy ra hả vậy ra tôi nhìn lại nhỉ vậy ra lạ mà quốc dĩ luôn anh em ơi dự anh nó ở à, ở gì dưới cái gì lai ra nhưng mà chắc là cúp kem bên bên này đi bộ thực phẩm rồi thế là còn đúng một cái cuối cùng đúng không còn đúng một cái cuối cùng đúng không chính xác không đủ sáu môi đỏ mới được thực chín à <laughs> à thế à thế à đâu nhưng mà cái này ngon cái này tính ra cái thiên hà này cũng ngon anh em hiểu không cái thiên hà này ngon phải đấy anh em chả biết cái gì bên này rồi chắc chắn là bên này rồi cái hàng ngon lắm cái hàng ngon mà Không gạo à đây cái cuối cùng hết thế thôi đấy là nhưng mà mình được thêm nhiều cái pin ua lại được thêm một cái viên hà à hiểu hiểu nhưng mà tính ra tính ra nhá tính ra một cái skin này 600 rp đúng không nó mở nó mở bán 600 DP nhưng mà tôi tôi chỉ cần 400 DP là tôi mua được tôi đổi được sao bây giờ là đang bây giờ là được skin rồi nhưng mà mở nhiều cái ờ, cái ờ, topping này cái này là được gì ta skin à ủa tính đảng ngon quá nhở toàn skin xịn trò đùa đùa thấy không được mà được mà cái này là đổi cái tên hoa cam là được là vần điểm ui toàn skin không phải đâu cái này lòng ui toàn skin xịn không mà skin này là skin xịn đó nha skin xịn làm một quả đảo sumeric đi vô test vô test còn uh, một là một là thi hết cảm thì em xài xài skill mới biết đẹp hay không được ui người như thế mà bảo không đẹp ủi vợ vợ vợ ăn hiếu tào lao skin này đúng kiểu hoa hoa lá hòe luôn mà mà đó ờ. thấy không thấy không nè nó kiểu như là phong vấn hắc ám quá kinh luôn ờ, bà lý duyên, <laughs> bà lý duyên. ui về đúc đẹp về đúc uh, về đúc đẹp á vương hồng cái vương hồng cái gì rồi tôi không ngày xưa đó này nó tự đơm ăn này nó tự đơm ăn đơm ăn hiếu à hả sao sao này nó lên đơm ăn nè lên đơm ăn nè bên kia online ui nhiều gà thế nhở gà thế nhỉ thế mà để trúng cả na đi mid thì ba điểm anh em cứ tăng nó với đốc 3 điểm pha nó dễ non à non à à, từ từ anh em lâu lắm rồi mấy chục năm chưa đánh con con Morgana mà có lần cũng bảo chứ mà đừng cũng bảo lại có có hồi màu có hồi màu non non à, non à, non của chúng tôi à đây cái e đây cái ui rồi cái e này mà bảo cháu ở như như cái màn nhện mà mà quỷ hắt hắt hắt ám hắt ám nó bảo vệ đẹp phải tròi có đi màu đỏ có màu đỏ đã rồi nữa vừa học ngày xưa đã khác rồi đó. có màu đỏ là ôi ôi ôi ôi ôi hai bảo sáu đó sáu à sáu với chúng tôi à mình tin mình đi đứng lại đứng lại đứng lại cho điếu hỏi chấm hỏi hỏi chấm đó nghe hai vé làm không giờ giờ à làm cả tim luôn Trời ơi, đã hết ra quá Hút hút máu bò, hút máu bò đúng rồi nước Oh, wow, wow. à thằng Jet nó nẻ ờ, nó nó đi nẻ cái quy đồ. Không rơi, không rơi, không rơi, không rơi boy. Hay quá nhờ, Jet hay quá nhờ. Sợ thằng Jet với thằng xin thôi mấy thằng này nó được rảnh á thật ra nó nó đi được ơi anh chết rồi hay tính à không hay mà game này win á donate 200k <laughs> yeah ngon quá nhờ điều mà lấy được hai 200k này hơi gọi là hơi cay đắng đấy ra đi ra đi cho rồi tức cái gì lên lên anh em anh em anh em đọc biến đi tức cái gì từ anh em nhá từ thôi tiếng băng tiếng băng tiếng băng một ai ai đép rồi ai đép rồi ui không có ai đép rồi đây nè đây nè đây nè đây nè đây chơi này chơi này chơi này chơi này chơi nè lên lên lên các bộ ơi nè một ăn một ăn bắn bắn bắn bắn bắn nè nè nè à, tầng thứ hai nè đâu đâu rồi đâu rồi ui ui <laughs> chết rồi chạy con con rồi có à đi nó có mà rồng bổ khỏe quá nó có rồng bổ khỏe quá về về về đáp đi em về đáp đi em wow wow wow wow wow wow wow à bỏ bỏ bỏ 吧吧吧！好嘛，吧里吧里吧里吧 kìa lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên khó thế nhỉ rồi ờ rồi thật xuống ca cướp đâu rồi cướp <laughs> đồng, à, Vãi nồi Mãi cả Sodaka cướp đồng ạ à, Nói chung là con à, con Sodaka là con anh à, em hiểu con hàng tuyển Con hàng tuyển của tôi anh em ạ